chơi rằng thành phố nào nhớ không em lời chúng mình tìm phút em em thành phố nào vừa đi đã mỏi đường quanh co quên gốc thông già chiều đàn tay nghe em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn một sáng lào nhớ không em ngày chúa nhật ngày của riêng mình thành phố buồn nằm nghe khói rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế nhạt nhòa rồi từ đó trốn phòng ba em làm giàu nhà người âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em khóc chia phôi anh về gom góc kỷ niệm buồn lắm tơ vương cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn và con đường ngày xưa đã đổ giờ không em rồi đã buồn giờ không em hoang vắng phố phường tiếng chuông chiều chậm chậm